còn nhớ thì cách đây 2 năm Hero Team bọn mình đã tổ chức một cái buổi fan meeting để dành tặng cho tất cả các bạn fan và cũng có rất là nhiều bạn nhắn tin hỏi cho mình là anh ơi tại sao lâu quá rồi chưa thấy Hero Team làm fan meeting vậy thì lần này lại tiếp tục là một fan meeting lần 2 dành cho bạn fan yêu quý nè fan meeting lần này Hero Team bọn mình sẽ tổ chức vào ngày 1 tháng 1 năm 2023 có nghĩa là còn một tháng nữa thôi các bạn ơi chỉ còn một tháng nữa thôi đó và sẽ được tổ chức tại nhà hát Hòa Bình tại phường 12 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 1 giờ đến 5 giờ chiều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 Xin chào mọi người, bọn tôi là bộ ba phá hoại Ố dè, ố dè, ố dè Đó, mấy bạn nhìn dè, coi, mấy bạn nhìn coi Một trong ba ờ. người, ai là người nhảy đẹp nhất Thì bạn hãy nhớ cơ mình xuống bên dưới cho mình biết nha Chứ mình thấy là mình nhảy đẹp nhất kìa các bạn ạ à. Đó, đó, thấy tôi múa ghê không Tôi nhảy là tôi lắc cái hông nè, thấy chưa, tôi nhảy đẹp nhất mấy, mấy bạn là fan của Phong Cận hay là Sammy hay là Camui trong bộ ba phá hoại Thì bạn hãy nhớ cơ mình xuống bên dưới để cho mình biết nha bạn nha Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu phá hoại tiếp thôi nào Let's Bye! <laughs> Thì ngày hôm nay mình đã cùng với lại bộ ba phá hoại của mình vào trong làng Hero Team để chuẩn bị phá hoại tiếp nè mọi người ơi Yeah dạ, vui quá trời ơi vui quá Tính ra vui, là phá vui, vui là vui vui ghê Ok <laughs> Rồi thì bây giờ ở đây nè tôi đã chuẩn bị ở đây một cái máy như thế này nè bạn Đây chính là máy rút thăm nha Và ở trong cái máy rút thăm này nè mình sẽ giải thích cho bạn nè Bên trong cái máy rút thăm này hiện tại đang có đá nền nè Gỗ nè với lại là thủy tinh Thì những cái này dùng để làm cái gì Thì như các bạn cũng đọc tiêu đề chắc bạn cũng biết Hôm nay chúng ta sẽ làm về hai cái thảm họa có thể phá hủy làng của chúng ta đó chính là đầu tiên à, là thảm họa lốc xoáy và tiếp theo nữa là thảm họa hố đen vũ trụ nha bạn nha đó thì nhiệm vụ của ba đứa bọn mình á là sẽ phải xây một cái nhà nào đó thật là an toàn để thể có thể chống lại được ba cái uh, gì ta ba cái sức mạnh của cái thảm họa mọi người hiểu không Uhm, nếu là chị chị sẽ chọn ờ, lốc xoáy tại vì lốc xoáy nó sẽ còn cơ hội sống sót chứ còn hố đen thì chịu nha không chơi không chơi không chơi nha à không đúng chị rồi ơi, à, nói chung à. là chúng ta sẽ chơi hai màn và màn nào cũng sẽ có lốc xoáy và hố đen vũ trụ hết đó cho nên là yên tâm đi chứ sau cũng dính <laughs> Ê, rồi xong mui xỉu luôn các bạn ơi rồi ok bây giờ chúng ta sẽ đến với màn đầu tiên là màn lốc xoáy nha các bạn nha thì chúng ta sẽ xem coi chúng ta sẽ được cái gì để uh, xây nhà đây mời sam sam bấm trước đi ủa sao tôi cho mui mui thông minh mà mui giờ à? gọi là bà mui gọi là về may mắn mà cho mui trước đi cái gì okay, đâu mà vậy, vậy, vậy mui bấm đi mui bấm đi mui không mui sao danh một cô gái hiền lành tốt một đáng yêu chị xứng đáng được chọn trước Ok Bây giờ sẽ là bếp ơi Yeah Hay quá Mui sẽ nhà bằng kính luôn Yeah Trời ơi rồi xin chia buồn cùng mui mui phải xây nhà bằng kính rồi tiếp theo là sam á sam bấm cái sam <laughs> đây thần thoại thông minh nè thần thoại may mắn nè đây rồi ủa yeah sam mới là cục gỗ vậy có nghĩa phong sẽ là Phong có tên cục gỗ. Ủa gì vậy? Ủa không phải, phải, phải. Lấy ra quên quên quên quên. Lấy ra đây để Phong. Phong sẽ là Phong mùi đi ra chỗ khác coi. À đây, Phong sẽ là cục bét rốc mấy bạn ơi. Yeah, mạnh nhất mạnh nhất. Yeah, vậy là mình thắng chắc rồi các bạn ơi. <laughs> Hay quá à. Ok rồi. Hai người chơi mạnh này nếu chết bên kia còn được gõ bên này kính làm gì nữa băng cái là choang nó vỡ còn gì nữa không mày không biết nói chung là bây giờ để coi nhà của ai sẽ là nhà xịn hơn chống lại được cơn bão thử thách đầu tiên nha các bạn nha ok bắt đầu hay nào rồi thì ok coi như là bây giờ á ca mui được khói đất đúng không thì mui sẽ là người chơi đầu tiên thì ở đây á em có đang để là ba cái block nè đó thì trong ba cái block này sẽ có cái quyển sách bên trong thì cái quyển sách này á nó sẽ ghi là mui sẽ có bao nhiêu thời gian để mui xây ra một ngôi nhà an toàn cho mui để vượt qua những cái thảm họa này đó thì à, mày làm gì em mày làm gì dạ. em dạ. nè có làm gì đâu làm gì không có làm gì không có được bấm vô coi nghe chưa bấm vô coi được tao chưa được rồi không có được làm gì nha ok rồi vậy bây giờ mui hãy à, chọn một trong ba block đi rồi sau đó mui sẽ đúng rồi à, mui may mắn chọn coi của mui chọn đi mui một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười Chị sẽ chọn tay gần nhà chị nhất Cái này đúng okay. không? Rồi ok cái Rồi này. xin mời chị lấy quyển sách ra Và chị đọc giúp em coi nó bao nhiêu giây Ai chờ Wow một trăm giây Wow Xạo không? Xạo không? Xạo không? Đưa anh Chị, đưa anh Chị lớn Chị xạo có gì vậy? Chị ơi Đưa đây cho em Đưa đây cho em nhanh lên Nè một trăm giây thật mà Yeah xin không? chúc mừng Mui Mui chỉ được xây nhà trong vòng 30 giây thôi Yeah hay quá Ok dạ, rồi dạ, đến lượt dạ, Sam á đến lượt Sam Sam chọn rồi, đi tôi là nhất tôi là số 1 tôi là 10 điểm tôi chọn giữa rồi đó giữa, Phong đúng không? đọc đây cho Phong nè đọc ok bao nhiêu Sammy giây? sẽ được xây nhà trong vòng 10 giây 2 phút wow 2 phút thì tới lượt phong nè phong sẽ xây nhà trong vòng một phút ok rồi rồi thì quyết định đi nha ok à, xin chia ê, phong ơi <laughs> <laughs> mọi người chơi là phải xây một ngôi nhà thật là an toàn để có thể chống lại được thảm họa lốc xoáy này nếu như lốc xoáy cuốn trôi mất nhà của bạn và bạn cũng bị cuốn bay lên trời thì coi như bạn sẽ thua cuộc còn nếu như bạn không bị cuốn bay lên trời trong vòng một phút thì bạn sẽ là người giành được chiến thắng liệu rằng ai sẽ là người giành chiến thắng trong trò chơi lần này thì các bạn hãy nhớ đón xem video để cùng biết nha rồi ok bạn ơi và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với màn xây nhà của Camui trong vòng 30 giây nha bạn ơi bùi không được xây trước <laughs> không được xây trước phải đợi 30 giây mới được xây ai biết chị tự đặt ra chị tự chịu đi không ai chịu hết á rồi ok dạ. chúng ta, chúng ta chuẩn bị bắt đầu xây nha à mà quên từ để cho hay hơn thì em sẽ à, để cho xung quanh có mấy con heo á để cho một tí nữa cho lốc xoáy ừ. cuốn mấy con heo bay lên trời chơi cho vui nữa ấy có con cọp nè à quấn mà em đúng không ok tí nữa lốc xoáy à, cuốn cuốn cái con cọp bay trên trời luôn ok đây để con cọp vô tôi đẩy con cọp vô cho thôi à. cứ để im đó đây tí nữa lốc lốc xoáy cuốn nó bay trên trời luôn á rồi ok chuẩn bị nha 30 giây của ca mui chuẩn bị bắt đầu rồi dạ vô Quy ơi. Nãy là chót chơi dại, nãy là chót chơi dại bị ờ, đặt bị mất mấy bà lóc ta, mấy mấy bà lóc ta. Không biết rồi ừ, như vậy á. Ok. 10. Mui ơi, 30 giây nữa sẽ có cơn bão xuất hiện Chuẩn bị á chị Mui <laughs> Cố lên Mui ơi Ê, cái này không ờ. kiểu nha Cho chị ờ, cái cửa nè Cho, cho cái cửa rồi còn nói nữa à. Trời ơi, tôi không biết rằng là cái nhà bằng kính của Camui có chống lại được cơn bão không đây, đây Mình thấy cái nhà này không quanh An à, toàn quá An toàn quá, an toàn quá rồi giờ hết giờ chị ơi hết giờ rồi ok rồi bây giờ Đúng chúng ta sẽ cùng nhau chờ bão tới và coi coi liệu rằng ngôi nhà Camui có chống lại được cơn bão không nha các bạn nha các bạn đoán xem các bạn nghĩ coi Camui có chống lại được không bạn ok không, rồi chuẩn không, bị không, nha mua chuẩn bị chiều hồi bão nè mui ơi chuẩn bị nè ok ok ok một hai và cơn bão đã xuất hiện wow. trời ơi đúng rồi mọi thứ luôn rồi xong cái nhà của mui mở kính rồi mui ơi lắp lại nhanh mui ơi cái máy là trời coi chừng bị cuốn Ôi. bay lên trời vui ơi ôi mọi người nhìn trên trời nè ở trên trời hiện tại mấy con heo bị cuốn bay lên trời luôn nè à. đó đất đồ cây đồ bị cuốn bay lên trời hết luôn rồi vui bay rồi vui đang bay nè vui đang bay rồi xong vui rồi xong vui rồi rồi xong vui bay lên trời bạn ơi vui ơi vui bay đâu ui vui lên trời làm đẹp ai đâu có tay đâu có tay đâu đâu có tay đâu trời ơi mấy bạn nhìn nè bạn ca camui đang bay vòng vòng trên trời luôn nhưng mà không sao không rồi không rồi nhưng mà nhưng mà à? xin chia buồn cùng mui xin chia buồn cùng mui cái trò này á là mui không thể nào bệ để cho bản thân bị cuốn bay hiểu không còn cái này là mui bị cuốn bay rồi mui thua rồi yeah. Dạ. mui lọt vô nhà của ông dịch rồi kìa trời ơi chơi dữ vậy <laughs> lọt trời ơi chị chỗ đây là không mấy bạn ơi tạm mấy bạn nhìn nè hiện tại cơn bão nó cuốn à, khắp nơi bay nè đến đất nè bay hết lên trời luôn các bạn ơi mấy con heo mình mới vừa đặt ra nãy nó cũng bay lên trời luôn trời ơi cái gì cũng bay lên trời hết ủa là cái con cọp đâu ừ. cọp đâu cọp lên lên gặp ông gặp gặp ông ông trời ủa trời ơi xem xét kìa ghê quá cọp bay lên trời luôn rồi ok dạ yeah, coi như màn một có mui mui đã thua rồi nha bạn nha đến cái màn của sam để coi chị sam có làm gì đây bọn em không tìm thấy chị ở đâu đâu thôi tạm biệt chị luôn rồi <laughs> ok chúng ta cùng nhau đến với sammy nào và giờ ừ. chúng ta sẽ cùng nhau đến với căn nhà bằng gỗ của Sammy nha bạn nha Và Sammy rất may mắn là Sammy có tận 2 phút để xây nhà luôn bạn ơi 2 phút lận đó nha ok Vậy <laughs> liệu rằng ngôi nhà bằng gỗ của Sam có thể chống lại được cái cơn bão của chúng ta hay không đây giờ các bạn cùng nhau xem nha rồi ok 2 phút Nhân của Sammy bắt đầu nha rồi ok Nhân danh một nghĩ... người có kinh nghiệm Chị sẽ truyền kinh nghiệm cho Sam như này Cái thời gian nó không quan trọng đâu Quan trọng là chất liệu nó như thế nào thôi Như lúc nãy của chị kính là vỡ nhanh này Còn của em gỗ thì à, thầy xui em à, không biết nữa không ờ, biết nha gỗ nhiều khi cũng bị cuốn bay lên trời luôn á cho nên phải xây cho nó em to to xây dày dày xây dày lên trời ơi ông nghĩ đúng sao rồi, dày dày thông minh uống, hiểu không thông minh đúng, đúng rồi đó hồi nãy các bạn ca xây bằng kính á mà ca mui xây có có bên bên ngoài có tường có một block và cho nên là nó rất là dễ bị cuốn bay đó sammy thông minh nè sammy là xây dày thế này nè đó Dạ không, tôi xây hết rồi <laughs> à, em ơi, em biết rồi em biết tại sao chị không xây giày được không? Trời tại vì hết mình Oh my god à. Trời ơi Để tôi đào lại không sao Ok xây dày lên xây ờ, dày lên sam ơi xây đi sam sam xây ừ, đi ok trời ơi mới đào được mới đào được gì đâu đâu trời. ơi rồi xây à. lên tí mua hình nhìn sam gì em mới đào ra mới đào mới rồi mới mới đào lúc em đào đào mới vừa đào ra chị sam mới vừa vô rừng sam à. đào ra chị không đi em sợ nha sợ nha từ nãy giờ tôi đứng đây chưa thì cô ấy đi đâu hết nha xạo nha ai xạo vậy ờ, chị bị lát game rồi chị mệt ghê trời đó Ủa? Ừ thôi thôi thôi, được rồi vui chị ơi đừng thắc mắc hả chị đừng thắc được mắc rồi, đừng thắc mắc nữa vui yên đúng tâm rồi. đi em nhìn cái nhà có sao em cá chắc thế nào cũng bị cuốn bay à chị yên tâm trời ơi à đúng đúng đúng sao vậy nào cũng mà mình sợ gì không sợ 30 giây cuối cùng của sam nha 30 giây cuối cùng rồi. nha sam nha dày chưa dày cho ta rồi ok hết giờ rồi tôi chui xuống rồi đặt dài dài vô rồi ok rồi ok à. rồi hiện tại sao mình lấy cửa không chị cho cái ơi chị cho em cần gì ơi hãy thèm hiện tại thì sammy đang ở trong cái ngôi nhà bằng gỗ của sam rồi liệu rằng cái ngôi nhà bằng gỗ của sam nó có bị bão cuốn bay không đây thì ờ, mấy bạn hãy xem thử nha và liệu sam có chịu đựng được trong vòng một phút nha các bạn ok chuẩn bị cho sam ờ, chuẩn bị chuẩn bị đúng không chuẩn bị ba hai một bão xuất hiện wow mọi thứ đã bị cuốn bay hết trời ôi cái nhà nó sao bị cuốn bay mất tiêu rồi ui ơi nhìn nè chưa chất liệu quan trọng hơn ảo hoạt cái gỗ này bị bay hơn bị nhiều nha bay nhanh ừ. bay nhanh hơn gỗ bay nhanh nè Nghe chưa dạ, tôi đang lóc tôi chưa bị giá tôi chơi vậy trơn tôi vẫn chưa thấy vậy tôi vẫn rất an toàn đó <laughs> phải dạ, không dạ dạ dạ an toàn lắm ủa rồi, là tôi nó an toàn an rồi xong rồi xong luôn Sammy bị bão cuốn bay rồi b Mình tự tin quá bạn ơi Bởi vì trên tay của mình chính là những khối bedrock cứng nhất trong Minecraft ừ. Thì mình sợ cái gì Ở ừ, mùi làm gì mùi Vậy dạ, Ném dạ, em... rồi thì là mất đó Đúng Ôi, rồi bạn nghiêm bà nghiêm bà nghiêm à, thấy chưa Em chỉ cần có một xíu bà lóc thôi Xây cái nhà bé tí tẹo thôi cũng đủ chống lại cơn bão rồi Em tin là em sẽ sống sót được Rồi ok của mình là một phút đúng không Rồi chuẩn bị nha một rồi, phút của mình lên. nha ba hai một bắt đầu rồi mình sẽ xây nè xây móng quay như sao nhanh lên rồi tôi quay okay. rồi ok một phút một phút hết rồi à, hết rồi à? tào lao người ta vẫn đang tính giờ nha bạn còn cái tận 40 giây rồi nha bạn trời trời đó mình sẽ xây cái nhà bé bé thế này nè trời ơi bé góc này mà nó mà bay lên trời nữa làm sao bay được chị nó cứng như trong Minecraft rồi cay ghê luôn á đúng vậy luôn rồi Bây giờ thì mình ở trong này an tâm luôn bạn Đây mình đập cái này ra luôn Mình sẽ thay cái sàn nhà bằng uh, bedrock luôn bạn ơi Đó cho nó an Dầu toàn dễ sợ Rồi ok ha, bạn. Mới có 30 giây thôi Tôi không cần một phút luôn Tôi chỉ cần 30 giây thôi đủ rồi bạn à Rồi ok tôi dừng thời gian nè Đó <laughs> rồi ok <laughs> Tôi hạnh phúc quá bạn ơi Tôi thắng chắc rồi bạn ơi Ok chuẩn bị nha Sammy đang quay bên ngoài đúng không đúng rồi đang quay bên ngoài nè phong ủa, <laughs> ủa cười đâu chị em đang buồn chết à vậy nè ba hai một bão xuất hiện vô vui vô vui tôi biết mọi thứ đang bị cuốn bay ở ngoài kia còn trong đây tôi vẫn an toàn tôi... ủa gì vậy ủa gì vậy ủa gì vậy gì nổ vậy gì nổ vậy sao rồi sao rồi sao rồi sao rồi gì đâu có bị gì đâu ủa ơi, hay gì hả trời an toàn quá an toàn đi cái trời bây Mày giờ ơi, à, bên ngoài tôi biết chắc là mưa bão đang rất to còn tôi trong đây vẫn đang rất an toàn không chị ơi sấm sét chị ơi sấm sét nó đổ đùng đùng cho chị trời ơi ghê quá bạn <laughs> ơi như này quá khỏe bạn ơi quá khỏe luôn đứng trong đây yên tâm thoải mái rồi tôi ngủ một giấc tí nữa tôi ra ờ, thôi tôi đứng đây tôi nhảy trong đây luôn bạn ơi tôi nhảy đó nhảy ra úp và gắn luôn úp và gắn Oh my god Và nhiệm vụ chúng ta lần này sẽ làm những gì Thì bây giờ mấy bạn hãy xem hướng dẫn trò chơi và biết nha Đến với trò chơi lần này, mỗi người chơi sẽ phải xây một ngôi nhà an toàn để có thể chống lại được hố đen vũ trụ. Hố đen vũ trụ sẽ xuất hiện và to lên dần, sau đó hút luôn cả ngôi nhà an toàn vào bên trong. Và nếu như người chơi cũng bị hút vào trong hố đen vũ trụ thì coi như người đó sẽ thua cuộc. Và ai là người có thể chống lại được hố đen vũ trụ lâu nhất thì người đó sẽ là người giành chiến thắng trong trò chơi lần này. Liệu rằng Camui, Phong Cận hay Sammy ai sẽ là người giành chiến thắng đây? Đó, đó chính là thể lệ của trò chơi của chúng ta đó các bạn ạ. À. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem thử coi ai sẽ được block gì chị nha bạn nha hồi nãy mình được bet thì mình thắng rồi cho nên mình đã được một điểm giờ mà mình được bet nữa thì quá đỉnh luôn chị mui mui làm gì mui gì gì gì rồi bây giờ nha xin mời mui nhường mui trước hồi nãy mui quá nhỏ nhường mui trước á đúng rồi quả tính là nãy giờ chị vẫn được ờ, gạt trước mà nhưng mà thôi không sao gạt trước cũng có lợi hơn gạt ra Wow, hay quá Ca mua sẽ xây nhà bằng len Trời ơi, hợp lý luôn Ok tiếp theo xin mời sam lấy lấy mấy cục len này Đây, okay, rồi. tôi xin nghĩ nãy là do xui thôi bây giờ tôi hơn nè bác sirap nè yeah kiếm cương wow cũng ghê đó sai Ôi. nói chung á là len hay là kim cương thì cũng đều bị hú đen vũ trụ hút thôi à để tôi xem tôi được cái gì đây tiếp không ai được bé ốc không ai được bé ốc hai hay lắm dẹp con cưng đó cưng à ok trời, trời ơi. bình thường xây nhà bằng kính luôn luôn á mình chấp luôn nha các bạn nha ok rồi Ôi. vô nào để coi coi bây giờ người nào sẽ chơi trước nè à khoan từ bây giờ chúng ta phải tính thời gian đã mọi người đi theo em mọi người đi theo em qua đây qua đây ủa tối nè bây Ủa giờ á, không vậy? chúng ta sẽ phải coi thời gian chúng ta xây cái nhà an toàn là mất bao lâu hiểu không và ở bên này em đã chuẩn bị một cái chỗ để mọi người qua đây Trời ơi, em để cái chỗ gần gần để xa xa dữ vậy, đi mỗi giờ với mọi người. Ở chỗ này nó có một cái nút là 2 phút nè, bên này là 30 giây và bên này là 1 phút. Đó. Và nhiệm vụ à. của mọi người là phải chọn một trong ba cái nút này và sau khi chọn bấm nút thì nó sáng đèn nào thì người đó sẽ chơi theo thời gian của của của xong dạ. Hả? xong vậy Em ừ. có phải em trai tốt của chị không? Ờ em là em trai tốt của chị mà Thật không? Thiệt rồi sao? Rồi ừ. ok thế chị sẽ chọn màu xanh của chị Tại vì chị chắc, chị chắc chắn là em sẽ em, Chị chắc chắn là em sẽ cho chị chọn màu này là chắc chắn rồi Nhưng mà nếu mà em là em trai tốt của chị Thì chị sẽ được 2 phút còn nếu Ôi, mà em là một em trai chị ơi. tốt của chị Cái này á là nó random chị hiểu không Cho nên là chị phải chọn hiểu à, không Random đó rồi. Chắc chưa Chắc cứ, cứ chắc màu xanh rồi, màu xanh, okay. xanh đúng Ok sao màu nào Thôi là ơn ừ. Vương miệng màu vàng là màu vàng Ok à, vậy ờ, tôi okay. chọn màu đỏ Trời màu đỏ của Kairon OTP Real nha bạn nha Đó Rồi thì bây giờ em sẽ là người bấm đầu tiên nha Để coi mình sẽ được bao nhiêu phút đây bạn ơi Ok Rồi chuẩn bị ra để xem qua các bạn Màu đỏ là bao nhiêu phút đây Tiếp một phút yeah một phút, một phút. rồi ờ. ok người tiếp theo xin mời ca mui mời ca mui rồi bây giờ thì <laughs> xin mời ca mui bấm chị yên tâm đi em là em trai tốt của chị cho nên là chắc chắn chị Ủa, sẽ thắng chắc luôn chắc chắn chị sẽ lên 30 cho mà coi này biết tay ba mươi giây trời ơi ba mươi giây rồi xong luôn Số mui yeah. đen quá bạn ơi Cái này quá là mui tự nhỏ. chọn nha Em đã hỏi mui là Đúng chắc rồi. chưa mà mui vẫn chọn nha mui Đạp mui ơi. ơi Bà dội bà vô nhà ông dịch cũng ngỡ luôn kìa Ngủ quá Cái này Thôi, là do chị chọn chị. Cái này là do chị chọn không phải do bọn em đừng có trốn Ok rồi vậy Đà, là 60 là 2 phút ủa sao y chang hồi nãy vậy ta mui 30 giây không ờ. một phút sam hai phút của gì kì ủa cái này vậy cái này random nha đúng rồi cái này random mà mà cái này chị tự chọn mà hỏi cho em nha ok vậy thì bây giờ chúng tôi cùng nhau bắt đầu xây nhà để coi nhà ai có thể chống lại được hố đen vũ trụ nha bạn nha bắt đầu thôi và bây giờ chúng ta sẽ đến với ngôi nhà đầu tiên của Camui nha bạn nha và Camui sẽ phải xây nhà an toàn bằng len nha bạn rồi mui có 30 giây để xây hoàn thành xong ngôi nhà của mui nha mui mui ơi nhà len mui ơi tiếp tục là ba mươi ba mươi rồi tôi đã thấy ông vua nữa cho mà coi nè Ok rồi đợi em xíu em bấm giờ đã mấy bạn đợi mình xíu nha Rồi 30 giây của mui chuẩn bị Bắt đầu Rồi xây đi mui Xây rồi, đi chị ơi xây đi Thôi để em tặng Đợi dạ, chị dạ, nè Em sẽ tặng cho chị thêm len nè Để chị có thể xây dày hơn Đó này là công bằng nha Đó trời ơi. len nè Phong ơi có xây dày bà mui cũng cuốn đi à còn len được gì đâu trời Thì cứ để xem coi mui sẽ xây như thế nào Nhà an toàn của mui liệu rằng có chống lại được hố đen vũ trụ hay không Thì bạn nhớ cơm mình xuống bên dưới cho mình biết nha Ê khoan ừ ví dụ như là mọi người có thời gian thì mọi người xây giày được luôn mà chị không có thời gian chị không đúng có rồi. thời gian rồi chị còn 3 giây cuối cùng chị ơi lắp lắp cái máy lại lắp cái máy lại lắp cái máy lại ai đâm nhà tôi ai ai em biết cái này là như phong cận á chị nè không tôi không làm lửa ra tôi không, làm nha không có không làm vậy đó từ ra em thấy nó tự cháy mà không phải do em em thời em thấy nó tự cháy chị ơi sao chị xây gì vậy cái gì đấy cái đấy chị vẽ trong đó ai cho chị xây cái này vô chỉ được thôi em phong ơi cho mui xây đi mui tiếng gì rồi ok cho mui luôn á được rồi cái này cái này là mui xây nhà tù cho mui không hiểu không bây giờ hố đen vũ trụ sẽ xuất hiện nha thì mình sẽ bay lên đây để mình để một cái hố đen vũ vũ trụ cho nó xuất hiện nha bạn ok thời gian của tôi chuẩn bị bắt đầu nha thôi. rồi rồi em bấm nè đây à, chuẩn bị tạo một cái hố đen vũ trụ nè rồi sắp xảy ra mưa bay lên trời nè hố đen vũ trụ xuất hiện vâng mấy bạn đang thấy hiện tại ở đây nó đang có một cái hố đen vũ trụ ở trên trời nha các bạn nha và cái hố Đúng đen rồi. này nó vẫn chưa có hút đâu bây giờ mình sẽ bắt đầu cho nó hút <laughs> và Xì Ôi, nó hút cái là nó hút nè nó hút cái nó hút cái rồi ok mọi người bấm vào nha một lúc trời ơi trời đó là nó đang to Không, dần nó... chị chị nghĩ rồi cây này sẽ là cái nó không bao giờ nó không bao giờ đi cây bắt này đầu. và hố đen vũ trụ đang dần dần to lên nó yeah. đang hút mình plan của vui vào không sợ không sợ từ giờ tới đó tôi không sợ Ôi các bạn ơi, bạn nhìn là hiện tại nha là hố đen vũ trụ nó hút gần hết ngôi nhà của Mui rồi Và tất cả mọi block đang to bị, dần. đang bị vô trong ngôi nhà Nhưng mà Mui hiện tại vẫn đang an toàn các bạn ơi Ghê vậy <laughs> wow. Chị không sợ đâu Chị đang đổ không? Với bạn Rồi quay nó hút kìa, coi nó hút kìa, coi nó nuốt kìa Hố đen vũ trụ hình như nó không hút được những cái tre á bạn ơi Mà nó chỉ có thể hút được mấy bà lóc xung quanh thôi Bạn nhìn nè, nó hút gần hết luôn bà lóc nè <laughs> cười đi Anh là tốt có khác Ok, ok Hiện tại em thách đã có thể sống Này thì này thì ở Gáy hả bạn Gáy Chị ơi nó ghê lắm chị ơi Nghĩ xong vậy nó hút dạ. luôn một đời chị luôn vô trong á Hố đang vũ trụ đang to vô lên Ê chị ơi sáng ra mà Cái gì vậy Nó hút nguyên ngôi làng vô à Trời ơi môi đại môi tê bê chậu em môi ơi oh Mày god hố đang vũ trụ nó đang to lên đến nỗi mà nó hút nguyên cái ngôi làng vô luôn bạn ơi Oh my god oh my god Rồi Nó ghê quá vậy nó ghê lắm cái lại trời cái này không ai chơi lại luôn á phong ơi dạ yes. <laughs> rồi vậy thì bây giờ mình sẽ công bố kết quả nha các bạn nha đó chính là ca mui đã sống sót được 53 giây ok ghê ghê hả Năm mươi ba giây gần phút gần chưa phút, được gần một phút, phút đó nhưng mà được 53 giây là cũng là ghê rồi các bạn ơi bởi vì có hốt nghe phong ơi này á, nó mạnh lắm các bạn nhìn này nó hút quá trời luôn thấy không nó hút nè nó hút qua tới tò cả bên hao nè nó hút mọi thứ Ê, vô cái này chị sợ chị sợ bét nó cũng không làm gì được nha ờ bét cũng bị hút luôn á thì Chắc đó luôn. em nghi là best bedrock cũng không thắng nổi đâu ok rồi vậy bây giờ chúng ta cùng nhau đến với người chơi tiếp theo sẽ là sammy nha bạn nha <laughs> và tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với ngôi nhà an toàn bằng kim cương của sammy liệu rằng kim cương có thể chống lại được hố đen vũ trụ hay không thì bạn hãy mình xuống bên dưới để cho mọi người biết nha và bạn nghĩ rằng sammy có sống qua nổi một phút hay không thì nhớ mình xuống bên dưới luôn nha ok rồi <laughs> mười ơi sao, sao ơi em xây thế nào cũng được á xong rồi em em làm sao mà em sinh tồn ở dưới dưới 50 giây là được nha năm ba em dưới 50 là được à ơi dư sức chị ơi rồi hai phút xây nhà của của Sammy để Sammy có thể xây được nhà an toàn nè chuẩn bị hai phút của Sam bắt đầu rồi xây đi Sam trời ơi, mình cứ xây nhà nho nhỏ thôi cho em nhỏ vui thôi trời nó xây cho nó dùng dằn lên tí đây mình sẽ xây dài dài lên cho à, nó hút cái này á là hố đen vũ trụ á các bạn cho nên mình cá chắc rằng là không có cái gì có thể chống lại được nó đâu chỉ có là mấy mấy mấy bạn gọi là cố gắng tìm mọi cách để có thể uh, ít uh, bị hút lên nhất thôi để uh, để coi coi ai sẽ là người bị hút lên uh, nhanh nhất đây Ai, mình nghĩ là mui ờ, quá mui có 53 đáng lẽ ra lúc nãy chị phải tạo một cái kiểu ở trên đầu á thì lúc mà chị kho bị hút á thì chị sẽ không sao đúng rồi đúng rồi chị phải tạo lớp lên ờ. chị phải tạo một cái để cho nó chặn lên trên đầu chị thế này nè đó lúc chị hút lên chị sẽ bị chặn lại chị không bay lên được đó ờ dạ, hay ra bây giờ mới nhớ à, trời ơi Ờ, ai nhắc bà bà nội có. rồi còn bao nhiêu phút là tôi biết tôi còn xây nhiều lớp nè nó hú từ từ còn một phút còn một phút nha à, yên tâm em có nhiều em thích xây bao nhiêu thì em xây luôn à, dạ, tôi đừng quan trọng là em còn block không để mà xây đâu trời ơi chị ơi em là thần block chị ơi dư sớm qua cầu hồi nãy sam lấy nhiều lắm đúng rồi phải không đây phải rồi bây giờ mình sẽ ù trong đây tối quá cho năm ngàn ánh sáng ơi ơi a few minutes later và sau uh, phút thì Sammy đã xây được cái này tôi nhìn nó Sao? không giống cái nhà lắm mấy bạn ơi nó không giống cái nhà lắm nó giống một cái một cái gì ta một cái núi kim cương thôi là một cái nhà đây đó giờ đây chơi là một cái con á ok rồi Sammy vậy vậy em đập gì vậy <laughs> sống trong này đúng không rồi ok để coi đúng nhà rồi. của Sammy thế nào nè bây giờ mình sẽ lên mình sẽ chịu hồi một cái uh, uh, gì ta hố đen vũ trụ nha bạn nha ok đây rất an toàn rồi hố đen vũ trụ xuất hiện đây và bây giờ để xem coi cái nhà an toàn của Sammy sẽ chịu được bao lâu với cái hố đen vũ trụ này đây Rồi Dưới 50 giây, chắc chắn rồi Yên tâm đi Vui ơi Để em xe thử nha, chuẩn bị nè 3, 2, 1, thời gian của Sammy bắt đầu Em cả chắc là em hơn vui rồi chị, em hơn ai hơn chị là vui rồi Ok, em yên tâm, em nghĩ là em có thể thoát được sao Nhưng, nhưng nó hút và thấy nhanh lắm Thì hiện tại mái nhà bằng kim cương của Sam đang bị hút lên Và nó đã hút được hai lốc kim cương rồi, ba lốc rồi Ok, rồi. nó đang hút từ từ từ nè Hiện tại Sammy đã có thể chống chịu được khoảng 15 giây Thì 15 15 giây rồi Sam cô dạ. ơi 40 40 40 Trời ơi tôi muốn giết bà mui quá khỉ hồi Tại <laughs> em làm đi bên ngoài đó bạn nhìn bên ngoài bạn thấy không Nó đang nó đang hút tất cả mọi thứ vào bên trong nè Còn bên trong Sam Tôi thấy hút cái gì vậy Ủa sao tôi thấy hút gì vậy Sam bị sao rồi sao? Nó đang to lên rồi á kìa ủa tôi đã bị hút nè tôi đã bị hút nè đúng vậy sammy coi chừng nha rồi 40 giây rồi sammy có sammy 40 giây rồi đi dạ. rồi sao vậy là tôi không bị bắt tôi không phải là người cuối cùng trời <laughs> trời cái gì vậy vậy là sammy coi như đã thua rồi bạn ơi sammy thua thua mui luôn rồi trời là trời là mình không thể nào để thua ca mui được các bạn à Mình phải một phút luôn mình mới chịu Đó ờ. Đằng sau lưng bạn thấy nè Hố đen vũ trụ nó vẫn đang hút và Quanh sát tôi luôn không ơi một điều rồi chính là kim cương mà thua len <laughs> Kim cương mà thua len luôn chứ Từ từ để mình thử chỉnh game mất không coi để coi mình có bị hút vô nha các bạn Ui Hút này hút ra à? Phòng ơi Oh mày god thả tôi ra Oh đâu. Ui ơi em bị hút rồi Ui ơi Cả em đó Em chạy không được Ui ơi Trời bạn niềm tin đó mà ông tu là tôi bị hút ngoại ngoại luôn á. Em hồi sinh cái là em bị hút vô, em hồi sinh cái em bị hút vô. Trời ơi, thôi thôi thác thác thác thác em rồi, bây giờ tới lượt mình nhé bạn. à, <laughs> mấy bạn ơi sao mấy người này cười gian quá tôi thấy hơi, hơi sợ sợ hơi đáng ráng các bạn ạ à cười cái gì mà cười đây tôi à, xây nhà an toàn bằng kính cho mấy người coi nè tôi một phút luôn cho mấy người coi nè đây đây đây người ta kim cương còn không thoát được ông đòi kính và đòi thoát sao tôi <laughs> nói trước cho ông nha người khác qua qua quẻ bề ngoài chị hiểu không ừ ơi ờ, trời ông thua mà không tôi mà thua là ông thua chắc rồi ok, Sammy là 44 giây nè, camu là 53 nè, lần này mình 54 mua giây cho mui cho mui tức chơi nè. Ok. một phút không. Không Bắt đầu. Kệ, không có à. một phút nha, nhớ một phút nha, đến một phút Yeah, một phút là một phút. Không Ủa. có 2 phút. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 16 47 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trời ơi, bà làm như giật nợ bà gì mà đếm dữ vậy trời. Chỉnh cái mất không chứ quên mất từ nãy giờ không chỉnh cái mất không. Kìa, chị đặt nhanh cho cái máy cày á. Lại lại tính ôi my god chỉ còn có mấy giây thôi tôi chỉ cần xây thành cái ống như thế này thôi là tôi sống được rồi ok yeah như thế này thôi không Ê, cần chốt hơn. không cần đếm giờ nữa xong

thấy chưa à, ờ, đó chưa phải đi ờ. ê không kính này chắc chắn lắm nha yeah Ủa, chắc chắn lắm ủa gì vậy đâu không bị gì hết yeah tôi vẫn đứng im kính gì ê kính này kính gì vậy tôi không biết kính này là kính cường lực kính gọi là siêu thị rồi kính lên cái bay đâu đâu nó vẫn mất nha nó vẫn bay nè thấy không một cái kính bay lên nè bốn mươi giây bốn mươi lăm giây điểm rồi điểm rồi yeah bao nhiêu ơi năm mươi giây rồi yeah yeah yeah ủa <laughs> gì vậy 54 Ủa? giây Yeah Win <laughs> rồi Yeah Ui mình, mình đang bị hút lên nè bạn Mình đang bị hút lên nè bạn Khó mà không sao Rồi à. <laughs> đi rồi đi rồi đi rồi Trời ơi chị Cái gì rồi Gì vậy Yeah Mình không. là một phút một phút một giây các bạn ơi Trời ơi Bị tôi bị ao game rồi Ủa sao tôi bị ao game rồi <laughs> Yeah mấy bạn ơi Vậy là ngôi nhà bằng kính của mình cứ tưởng là yếu nhất Hóa ra nó lại là mạnh nhất mấy bạn ơi Mình là sống sót lồng kính đi hồi nãy hai người cười ghê á mà cuối cùng tôi lại là người giành chiến thắng ok bạn ơi vậy là coi như trong trận này mình vẫn là người giành được giải nhất Samui là giải nhì và Sammy là giải ba các bạn à, <laughs> à vậy là mình mày thắng quá, rồi may quá mày mày không bet hai trận liên tục ờ thôi nói chung là cũng hên cho mui là trận này mui cũng được hạng nhì đó nha ui ok bạn ơi thì mấy bạn thích nhất là thảm họa hố đen vũ trụ hay là thảm họa bão thì bạn hãy nhớ cơm mình xuống bên dưới cho mình biết nha nhưng mà riêng đối với mình nha bạn thì mình vẫn thích cái hố đen vũ trụ hơn bởi vì nó có thể hút được nguyên cái ngôi làng vô luôn nhìn khá là ảo quá à, đấy thì bạn thấy rằng là à, ai có nhà an toàn vip hơn thì tất nhiên là phong rồi và bạn thấy ai Trời là người ơi. có thể là ờ, người ta có, có có thể chiến thắng được trong trận này thì tất nhiên cũng là phong rồi trời còn hỏi là đâu ra okay. Ờ, cái này là do mấy bạn fan chấm điểm đi bạn nào thích ngôi nhà ai nhất thì có mình đúng không sao mình okay, chấm được được luôn cho các bạn fan chấm điểm ngôi nhà an toàn của ai mạnh hơn nếu như bạn nào là team phong á thì bạn có mình số 1 team sam thì có mình số 2 còn team camo thì có mình, mình là số 3 nha ok mình số 3 đi cho tôi số 3 đi mui có thể không thắng trong game nhưng mình cho camo thắng thì có mình được không <laughs> ok giờ còn bây giờ <laughs> bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video sau nha tạm biệt bye bye, bye, bye. bye. Are the king, hello team, hello team.